Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart hôm nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ điều khiển wifi bằng cửa cuốn này. Đấy, điều khiển qua cửa cuốn qua app Link nhé. Điều khiển bằng nút cơ trên mạch này và điều khiển qua app trên điện thoại bằng phần mềm Link. Đấy. Và có rất là nhiều người không biết về ờ, cách nó ờ, kết nối vào cái ờ, đây, đây là giao diện điều khiển trên điện thoại nhé. Đấy, lên xuống dừng và bật tắt một thiết bị à, có rất nhiều người người không không không biết ừ, cách cài cách cách uh, cách kết nối của, với nó của nó với cái uh, cửa cuốn nhà mình ấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách uh, kết nối cái này nhé đấy thì rất đơn giản thôi đây là xuống dừng và lên đúng không ạ thì đây có một cái gọi là bật tắt một thiết bị thì mình chỉ cần đơn giản là một giây vào NO phích cắm vào NO một giây vào com rơi ra bóng đèn và một dây từ bóng đèn vào phích cắm thì à, khi các bạn điều khiển cái bên này thì nó sẽ là com và NO nó thông nhau thôi thì gọi là bật tắt thêm một thiết bị mục tiêu của mình là làm thêm một cái bóng đèn để cho cái nhà nào có cửa quấn gì thì, thì mình sẽ sáng cái góc đèn đấy lên để vào nhà vào những nó tiện hơn thôi đấy nhà nào không cần thì thôi còn à, cách đấu thì như này các bạn nhìn thấy là ở đây nó có một dây chung này à, hình dung mà mình muốn nói là nói hiểu bản chất bởi vì là cái này thì nó cái cửa quấn của mỗi nhà nó mỗi khác có nhiều cái hộp ấy thì nó lại không chung như này đâu nhưng mà các bạn mà thấy cái cái cái nào nó chung giống như này thì các bạn nối như này cho mình là là, là được, được thôi được chưa đấy cứ nối như này được thôi thì ờ, muốn lên thì đơn giản thôi chỉ cần cặp này là lên đúng không ạ đây com com này no 1 com no đúng không ạ là lên ạ xuống nhá com cúng com thì ở đây có cúng dây com đúng không mình câu luôn dây com sang bên này có phải tiện không ạ không phải kéo dây nữa bởi vì là dây này nó chung rồi vào NO là lên và xuống ok chưa đúng chưa lên và xuống bởi vì đây là một dây chung mà thì mình chỉ cần kéo xuống đây một dây thôi và nối vào com nối vào com ngoài cùng được chưa còn tiếp điểm này thì NO1 NO3 được chưa còn bây giờ dừng nó khó này dừng khoai này tức là dừng là gì nhấn thì không thông mà thả thì thông đúng không ạ nhấn thì không thông mà thả thì thông đấy thì bây giờ các bạn sẽ làm như này mình sẽ các bạn sẽ làm như này ở đây đây đây có một cái dây đúng không mình nó có một cái dây đoạn thắng như này đúng không ạ mình cắt đôi ra một đầu dây từ đơn giản bạn hiểu như này đi một dây của ốc vít này các bạn nối vào NO của chân relay 2 tức là uh, com 2 đi com 2 cho hiểu com 2 đúng không ạ com 2 là dừng mà một dây vào com 2 thì uh, các bạn còn một dây còn lại các bạn vừa tháo từ đây ra đúng không ạ thì các bạn nối vào NC là được thì có phải là khi mà bình thường không làm gì thì com và NC thông đồng thời cái dây này vẫn đang thông đúng không ạ đúng không ạ thì đồng thời là cái nút nhấn này nó cũng vẫn đang thông đến bên này thì bây giờ các bạn chỉ cần đóng delay một phát thì có phải là CMNC nó tách ra thì cũng giống như nhấn này nó tách ra không ạ thì thay vì nhấn đây thì nó là cái delay nó cũng tách ra tức là lúc đấy là com và no nó thông mà nc với com nó không thông đúng không ạ nên là g sẽ dừng lại thì mình ở đây mình muốn nói đến hiểu bản chất tức là đối với các cặp như này khi các bạn cứ nhìn thấy nhấn vào mà thông này đấy nhấn vào mà thông này thì đây là ờ com đây và là kênh 1 đây là lên nhấn vào thông này com đúng không ạ đấy bởi vì nhiều cái âm tường mà mình thấy nó có không không không không dùng cái dây thông này đâu cho nên là cách nối nó khác nhưng mà các bạn phải hiểu bản chất là khi nhấn delay thì com là ô nó không com là ô thông com nó không thì cũng mình lợi dụng cái com là nc đấy để mình điều khiển thôi không có gì cả nhiều người cứ bảo khó nhưng ở đây chỉ là hai cặp tiếp điểm thôi khi nhấn điện điện thay vì nhấn tay thì điện nhấn điện thông thay nhấn tay điện đã thông đó rồi thế thôi nó cũng không có gì khó khăn cả đây ở trên mình cũng ghi là com no nc hết rồi đây cặp một là nc com no vâng com no là cặp thường đóng com n à, com nc là cặp thường đóng còn com no là cặp thường mở khi mà kích điện thì mới đóng đây cũng thế đây cũng thế ở đây cũng thế rồi các bạn dùng sản phẩm mà vẫn không hiểu được thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nhé 0989356792 nhé à, chú ý cho mình là kết bạn Zalo nhé vì nhiều khi mình không trách được điện thoại rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình